Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình à, Thì hôm nay mình muốn à, chia sẻ với các bạn về một cái uh, chủ đề đó là những cái uh, điều thiệt thòi của một người phụ nữ à, Mặc dù uh, trong cái thời buổi hiện đại như ngày hôm nay thì người phụ nữ cũng sẽ có một vài điểm sẽ bị thiệt thòi à, so với uh, cái người đàn ông à, Thì uh, những cái điều uh, thiệt thòi gì mà người phụ nữ mắc phải à, khi mà mình là người phụ nữ uh, so với ờ, cái người đàn ông thì ở đây mình nói về ờ, cái à, về vợ chồng nha các bạn còn nếu như người một phụ nữ độc thân thì thì nó cũng không có vấn đề gì theo mình nghĩ là không vấn đề gì nhưng mà người phụ nữ à, người mà có chồng nó lập gia đình rồi đó thì nó hơi thiệt thòi so với đàn ông một chút à, so với cái văn hóa phương đông Ờ, hay là châu Á của mình thì cái trong ờ, cái thời buổi hiện đại ngày hôm nay thì ờ, nó không còn như ngày xưa đó là người vợ chỉ ở nhà lo việc nhà và người chồng đi làm thì hiện tại thì cũng có một số gia đình người ta khá giả người ta giàu đó thì chỉ có người chồng đi làm thôi người vợ có thể ở nhà để chăm sóc con cái lo việc gia đình thì nó sẽ thì khi mà khi mà các bạn thấy cuộc sống mình nói ở đây là mình nói à, về chung thôi ờ, mình không có nói ờ, về những cái người giàu có thì đương nhiên những cái người giàu có thì họ sẽ có một cái cuộc sống khác hơn cuộc sống nó tốt hơn hạnh phúc hơn nó coi như là nó ưu ái hơn so với những cái người thu nhập thấp gọi là thu nhập trung bình thì ở đây mình nói cái tình hình chung thôi chứ mình không có nói cụ thể ở những cái trường hợp uh, như là những người giàu nha thì uh, trong cái xã hội hiện đại ngày hôm nay thì người uh, con gái cũng phải đi làm uh, để phụ giúp cho cái kinh tế gia đình thì uh, đàn ông thì đương nhiên phải đi làm rồi đó thì nhưng mà khi mà về nhà thì uh, đa phần thì phụ nữ phải tiếp tục làm đó chính là uh, ví dụ như nấu cơm dọn nhà uh, làm những cái việc trong nhà thì người đàn ông có thể là họ chỉ đi làm thôi về là họ họ nghỉ ngơi uh, coi phim hay là họ làm gì đó họ nghỉ ngơi à, hoặc là nếu như có có làm nếu như có làm thì cũng làm ít hơn người phụ nữ chứ không có là à, không không có không có gọi là là là bình đẳng là ngang hàng ừ. thì ví dụ như chỉ làm một hai việc nhỏ thôi còn phần còn lớn là do uh, người phụ nữ làm thì đó là cái thiệt thòi thứ nhất mà người phụ nữ uh, con gái đó là phải bị thiệt thòi khi mà lập gia đình là họ ngoài đi làm kiếm tiền thì uh, còn phải làm việc thêm việc nhà thì mình chưa nói, nói ở đây là mình chưa có mình chỉ nói ờ, về tình hình chung mình không có nói là, à, kiếm được tiền nhiều hay kiếm được tiền ít thì các bạn cho nên các bạn không phải so sánh là à con gái kiếm tiền ít con trai kiếm tiền nhiều thì con gái phải nên làm thêm thì cái đó là mình không có bàn cái đó nha các bạn ừ. thứ hai đó là có khi mà còn làm con gái các bạn thì à, phải đảm đang các bạn nếu mà không có đảm đang thì sẽ không có ai à, à, lấy bị ế đó hay là um, nói chung là người ta sẽ đánh giá là, à, à, không có đạt à, đó thì à, nhưng mà con trai thì lười biếng thì chẳng sao cả bởi vì khi mà lấy vợ thì có vợ lo đó thì đó là cái chuyện cũng là cái một cái chuyện bất công thứ hai cho người con gái à, khi mà người ta lập gia đình thì nếu mà trường hợp không lập gia đình thì các bạn không cần phải phục vụ ai hết mình đang nói là cái người con gái phục vụ cho người con trai sau khi lập gia đình đó. nếu mà người con gái mà không đảm đang không làm được việc nhà thì sẽ có vấn đề còn nếu mà người con trai mà không không không làm được việc nhà thì nó cũng không có vấn đề gì nó là bình thường <clears throat> thì con gái mà học cao đó các bạn trong những cái video trước mình cũng nói là khi mà con gái qua dụ học cao hoặc là thành đạt cao hoặc là thành đạt thì rất khó để mà lấy được chồng đó. nhưng mà con trai mà học cao thành đạt thì khi mà người con gái lấy được cái người đó thì coi như là người con gái đó là có phước à, có phước lắm mới được lấy người đó thì đó là một cái sự so sánh mà mình thấy là nó cũng không có công bằng cho cái người con gái vì ở sau hiện đại thì thì à, ai cũng có khả năng ai cũng có cơ hội để mà tiến thân không nhất thiết là con trai hay là con gái ừ. ví dụ như mà à, mình à, đi ăn à, đi đi ăn á, thì à, mình không có nói chuyện hẹn hò các bạn mình à, hẹn hò thì ví dụ như con trai cái giúp lao đũa vậy À, cho con gái này kia các kiểu thì nhưng mà cái trong trong à, khi mà lập gia đình đó thì con người à, con phụ nữ khi mà đi ăn với gia đình với à, người thân trong nhà người con cái thì sẽ được à, coi như là lao đũa rồi đưa đến đũa cho con cho chồng kia đó các bạn nếu mà không không có làm được cái điều đó đó các bạn thì người ta sẽ nói là à, tệ có nghĩa là không có biết này kia hết đâu các bạn nhưng mà người con trai không làm việc đó thì cũng cũng là bình thường nó không có vấn đề gì <clears throat> à, thì mình thấy thì à, nó cũng ưu tiên hơn cho phía con trai rất là nhiều à, nhiều cái chuyện lắm thứ hai là cái người à, khi mà các bạn à, người phụ nữ mà là mà không có đảm đang á thì người ta sẽ nói cái người đó là người lười biến à, nhưng mà cái khi cái người chồng không có đảm không nghĩ mà cái người chồng mà lười biếng á à, thì sẽ có mà lấy được người vợ đảm đang á thì sẽ được khen là à, coi như là khéo chọn vợ khéo chọn vợ đó nhưng mà cái người chồng cái người người phụ nữ mà lấy một cái thằng chồng đảm đang á người phụ nữ lười biếng mà lấy thằng chồng đảm đang á thì người ta sẽ nói là à, cái thằng đó là thằng nhu nhược à, có nghĩa là người ta à, coi như là cái cái cái đó là cái cái lỗi cái lỗi của cái anh này nhưng mà không người ta cũng đang chỉ trích cái người kia chứ không phải là cái lỗi của anh này mà người ta khen cái người kia đó nó nghĩa là cái lỗi của anh đó à, chứ đó thì nó cũng có những cái bất công với người phụ nữ ví dụ như là con con trong gia đình mà nếu mà con hư thì người ta nghe hay nói là con hư thì tại mẹ à, nhưng mà con mà thành đạt thì là do nhờ phước của cha đó thì đó là cũng là một cái chuyện bất công à, một cái chuyện không phải là cái như là người ta coi như là nó quen người ta quen à, những cái gì mà tốt những cái gì mà à, thành công hay những cái gì à, hay ho thì người ta sẽ nghiêng về phía à, người con trai nhiều hơn ừ. à, như quay lại nãy quay lại ờ, cái câu chuyện hồi nãy mình nói đó khi mà những người con, con trai mà lo được cho gia đình à, đảm đang thì người ta nói là cái người là lo cho gia đình này kia nọ đó thì là mình đó là người đàn ông rất là tốt ừ. còn khi mà người phụ nữ mà biết lo lắng cho gia đình thì à, người thầy cô đó là chuyện rất là bình thường nó không có gì mà à, được khen hết ừ. thì nhà cửa mà gọn gàng ngăn nắp thì đó là cái trách nhiệm coi như là một cái trách nhiệm một cái bổn phận của người phụ nữ phải làm còn nhà cửa mà lộn xộn dơ giấy thì coi như là người ta sẽ đánh giá người phụ nữ đó là à, lười biếng không đảm đang này nọ các loại người ta sẽ trách chê mắng hơn ừ. thì à, đàn ông thì không sao đàn ông thì không không không có nói gì vấn đề này đó. À. phụ nữ thì đi nói xấu ờ, phụ nữ à, thì người ta nói là à, như chuyện này họ kia còn đàn ông mà nói phụ nữ xấu thì cũng là bình thường ví dụ như à, vợ mình đi nói xấu người vợ người khác thì mình la nói sùm nhưng mà mình ví dụ như mình chê vợ mà nói vợ này kia thì cũng cũng là bình thường thôi không có gì mà Ờ, phải bị phàn nàn hết thì ờ, cái ờ, cuộc sống cái duyên cái văn hóa cái người Á Đông như thế thì muốn chia sẻ với các bạn là những cái điều đó thì mà cảm thấy là nó cũng không hiện tại thì cái thời điểm thời kỳ hiện đại nó vẫn xảy ra nhưng mà hy vọng là những cái gia đình trẻ mới sau này sẽ có một cái nhìn à, đúng đắn hơn để chia sẻ bớt các phần việc cho cái người vợ của mình hay là cái người phụ nữ của mình đó thì um, à, như vậy thôi nếu mà các bạn xem cái video này mà các bạn cảm thấy à, có những cái gì à, à, góp ý thì các bạn xin à, comment ở phía bên dưới à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn